À, xin kính chào quý đại lý, quý khách hàng. À, hôm nay hàng nhập khẩu ông lại xin à, giới thiệu đến à, quý đại lý và quý khách hàng một à, à hộp loại nước hồng sâm à, của Hàn Quốc. À, đây là một à, mẫu rất mới trên thị trường. À, đến tháng 12 năm 2022 thì mới xuất hiện thì cũng còn tầm à, một tháng rưỡi. À, đây là một à, mẫu nước hồng sâm đẹp cả về hình thức lẫn nội dung có thể nói là so với ờ, khá nhiều cái mẫu nước hồng sâm trên thị trường thì đây là một trong những loại mà có chất lượng tốt nhất bởi vì hàm lượng ờ, của nó đến tận 45 ờ, phần trăm 45 phần trăm nước hồng sâm dung hiêu ở Premium Gin Hàn Quốc thế thì một thùng của nó là có 6 hộp thì mỗi một hộp nó có 30 gói như này mỗi một gói này là 50 ml 50 ml rất là đẹp hạn sử dụng rất là dài 12 à, tháng 10 năm 2025 12 tháng 10 năm 2025 dạ. thì xin giới thiệu nhanh về hình thức cũng như là cái ờ, nội dung công dụng của cái sản phẩm này ở à, đây thì ờ, đây là một hộp thì ờ, một hộp như này là có 30 gói mỗi gói là 50 ml như này chiết xuất từ hồng sâm nhung hiêu và rất nhiều những cái thượng dược khác của Hàn Quốc thì à, mỗi một hộp như này thì à, trong đấy đã có 6 cái hộp nhỏ đây thì 6 cái hộp nhỏ này là mỗi một hộp là có 5 cái gói đấy, mỗi hộp có 5 gói thế này đấy, 6 năm là 30 thế thì cái quy cách nhỏ nhất là nghĩa là một hộp lớn này thế còn cái hộp nhỏ này thì có tính chất là để trong này cho nó, đỡ bị bẹp hộp lớn thôi chứ còn quy cách là một hộp như này là 30 gói thì gồm có 6 cái cái, cái hộp bé bé phía trong này kèm theo một túi ờ, giấy đựng rất là đẹp đẹp tông tông luôn yeah. Dạ. ở đây là đạt những cái chứng nhận à, có thể nói là rất là cao của Hàn Quốc xuất xứ Hàn Quốc này à, do tập đoàn Samsung bảo trợ người tiêu dùng này đạt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh à, thực phẩm này thế rồi là sâm này là sâm xuất xứ Hàn Quốc hàng hàng premium hàng này là hàng cao cấp dạ. đây hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hiêu ờ, đây gọi là nhãn hiệu Jin của Hàn Quốc do tập đoàn uh, do, do nhà sản xuất cực kỳ nổi tiếng của Hàn Quốc đó là nó là gọi là Gyeongsang uh, Sangin Agriculture đây là nhà máy số 2 của của Hàn Quốc sản xuất Đấy. thì hàng nhập khẩu Âu là đơn vị tiếp thị và phân phối thị trường Việt Nam hàng đầy đủ hóa đơn giấy tờ Đấy. thế thì nước hồng sâm này đây được chất xuất chính là từ hồng sâm ờ, đủ 6 năm tuổi và nhung hiêu Hàn Quốc trên dây chuyền rất là hiện đại. Dạ. Thế thì cái dạng túi nước thế này thì chúng ta chỉ sử dụng cắt từ đây này, cắt góc hoặc là xé để, sử dụng nó rất là vệ sinh và và mang đi mang lại cũng rất là dễ dàng. Dạ. Thế thì ờ, sử dụng nước hồng sâm ờ, nhung hiêu premium gin của Hàn Quốc này thì giúp cho bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi sức khỏe rất là nhanh chóng những cái thành phần mà có trong nước hồng sâm này thì cũng giúp cho hỗ trợ rất nhiều bệnh lý duy trì thanh xuân à, kéo dài tuổi thọ thì đây là tại sao là nói là đây là một trong loại tốt nhất trên thị trường bởi vì cái hàm lượng hồng sâm trong này rất là cao thì cái thành phần chính của cái cái sản phẩm này thì chiết xuất từ hồng sâm là có tận 45 phần trăm luôn Để trong một cái túi 50 ml này thì có tới 45 phần trăm là thành phần hồng sâm Để trên thị trường hiện nay thì hầu hết các loại à, nước hồng sâm đa số chỉ rơi vào có 0,15 à, cho đến 1 cho đến 2 phần trăm hồng sâm là nhiều ở đây là tới tận 45% hồng sâm luôn Đấy. thì trong đó là cái hàm lượng hồng sâm là 0,3 mg trên 1 gam thì chất rắn nó 0,2% thì cái thành phần hồng sâm trong này có sự phối trộn là giữa cái củ sâm là 7% và rễ sâm là 3% Đấy. Thế ngoài ra còn chiết xuất nhiều những cái cái hỗn hợp thảo mộc khác ví dụ như là vỏ cam quýt này cải cứu này rễ cây bạch chỉ này hoặc là rễ hoa mẫu đơn hoặc là rễ cây thiên cung rồi táo đỏ hoặc rễ cây địa hoàng hoặc linh chi cam thảo quế đó là chiết xuất thiên ma, chiết xuất nhung hiêu rồi hoặc là một số những cái hương thảo mộc tổng hợp chẳng hạn rồi một chút chất ờ, điều chỉnh axit nữa rồi dạ, yeah. vitamin C thì trong đó là đặc biệt là liên quan các thành phần là ờ, trong đó là có hồng sâm nhung hiêu đương quy địa hoàng và thiên ma cái đấy là những thành phần chính để có thể nói là rất tốt cho sức khỏe rồi nhờ nói về nhân sâm thì hạn thì ai biết rằng là ở à, đây là hồng sâm nhé cái đây chiết xuất từ nhân sâm thì nói đến sâm thì hạn thì chúng ta đều biết là đứng đầu trong trong trong tứ đại danh dược của của y học cổ truyền bao gồm là sâm nhung quế phụ này Đấy, thì nhân sâm người ta cho rằng là nó là cái liều thuốc kỳ diệu bởi vì nó rất nhiều ích lợi cho sức khỏe con người thế thì à, nhân sâm cái củ sâm tươi của mình ấy, là sau khi được chế biến à, qua 7 lần hấp 7 lần lần lần sấy chúng ta gọi là 7 công đoạn đấy thì lúc này là hồng sâm chứa cái hàm lượng saponin rất là cao so với nhân sâm đấy thì cái saponin này nó có hiệu quả ờ, giúp là ờ, giảm đau nhanh hỗ trợ điều trị những bệnh lý về xương khớp đặc biệt là về cột sống Đấy. chiết xuất hồng sâm thì có hiệu quả rất là cao trong ờ, đối với đặc biệt những người mà bị bệnh lý về về xương khớp người già hạn giảm đau lưng mỏi gối đau nhức xương khớp của người già Đấy, một cái công dụng nữa rất là đặc biệt của của nhân sâm Hàn Quốc đó là được khoa học chứng minh là tăng cái khả năng chịu đựng của con người Đấy. thế thì cái sâm này là hàng nhập khẩu Âu là có rất nhiều lần giới thiệu rồi Đấy. Dạ. Thế ngoài ra thì nấm linh chi thì trong này có chiết xuất thành phần nấm linh chi nữa thì nấm linh chi thì à, rất nhiều quý vị có thể đã biết rồi thì nó là ổn định huyết áp à, cân bằng những cái chỉ số cholesterol hoặc là hạn chế những nguy cơ mắc bệnh tim mạch để tăng cường chức năng cho gan và thận dạ, thì đấy là những cái, cái thành cái, cái chức năng rất là căn bản thế ngoài ra hạn thì à, nấm linh chi người ta còn có cái khả năng là phòng ngừa những cái đường, bệnh về đường hô hấp ví dụ như là hen suyễn chẳng hạn đấy, hoặc là ví dụ như là giảm những cái nguy cơ mắc cúm do xâm nhập của của do vi khuẩn nó xâm nhập đấy. Dạ họ đẩy lùi một số những căn bệnh thế kỷ rất là nguy hiểm yeah. Dạ, hỗ trợ trong điều trị ung thư chẳng hạn thì người ta cũng sử dụng ờ, linh chi rất là là tốt ờ, giảm đau ngăn chặn nguy cơ tái nhiễm zona dạ, rất nhiều người bị zona zona là zona thần kinh yeah. Dạ. hoặc là tạo cái hệ thống miễn dịch vững chắc cho người bệnh đặc biệt là cái, cái khả năng mà giảm căng thẳng mệt mỏi thì cái đó là khoa học nó chứng minh rất là là, là tốt mạnh mẽ trong đối với nấm linh chi yeah. thế ngoài ra nữa thành phần nhung hiêu yeah. thành phần nhung hiêu thành phần nhung hiêu thì quý vị biết rồi để tác dụng làm đầy khí đầy đầy gọi đầy tinh huyết để nhắc đến nhung hiêu người ta nhắc đến tinh huyết này để, để giúp làm đầy tinh huyết nhuận phế kim mạnh nguyên dương đấy, đấy là trong cái y học cổ truyền người ta có một số những cái tác dụng của nhung hiêu như vậy để, gọi là bổ dương đấy để, thế là vị thuốc nhung hiêu rất tốt cho người thể trạng yếu để giúp cứng gân này những người bị hư lao chẳng hạn hoặc là phụ nữ băng huyết rong huyết hoặc là nam giới là nhược khí thận hư thì sử dụng nhung hiêu là tuyệt vời yeah. Dạ. đường quy Đấy, nhắc đường quy thì thì cái này là quý vị chắc là là, là nắm rất là rõ về đường quy đúng không đường quy mình hay còn gọi là bạch chỉ Đấy, thì nó có tính vị ngọt hơi đắng tính ấm thì đường quy có cái đặc tính là tiếp thêm cái sinh lực kích thích tinh thần đấy, đấy là hai cái có thể nói là rất là căn bản của đường quy để tác dụng là kháng khuẩn chống viêm tăng cường miễn dịch tăng cường lưu thông máu giảm đau an thần để tác dụng rất là tốt của của đường quy như vậy thế ngoài ra còn có địa hoàng hoặc là thiên ma đấy ví dụ như thiên ma chẳng hạn trong y học cổ truyền thì thiên ma nó có vị ấm gọi là vị ngọt tính ấm đấy, hoặc là gọi là gọi là là ừ, quy kinh can đấy yeah, dạ, có tác dụng là bình can tức phong chỉ thống đấy, đấy là những công dụng của của đương quy à xin lỗi của của thiên ma đấy, dùng để chữa những cái chứng bệnh như là là ờ, chứng ờ, can phong nội động gây trúng phong tạng phủ với những biểu hiện như là bị méo mặt chẳng hạn đấy hoặc liệt nửa người thế thì can dương thượng can gây ra hoa mắt chóng mặt đau đầu hạn thế ngoài ra thì thiên ma còn giúp là những cái người mà đặc biệt là bệnh xương khớp thì nó giúp là hỗ trợ là là trong cái điều trị đau nhức xương khớp tê bì do phong tà trúng gió hạn thì người ta sử dụng thiên ma yeah. Dạ. thế thì bản thân uh, thiên ma thì uh, à, hàng nhập khẩu ở Âu thì phân phối khá nhiều loại liên quan thiên ma khác nhau yeah. Dạ. thì trong đó là có nước uh, bổ gan thiên ma này rồi là ờ, nước rồi rồi trà trà ngũ cốc thiên ma yeah. ngoài ra hạn đến rất nhiều những cái sản phẩm hồng sâm này hạn cũng có thành phần thiên ma trong đó yeah. Dạ. đó là thiên ma hạn cái công dụng của thiên ma thì rất là nhiều quý vị có thể xem trên mạng yeah. Dạ. giúp đau nhức xương khớp an thần chống co giật tăng cường lưu lượng máu đến tim điện não à, quên cải thiện não cải thiện trí nhớ yeah, dạ, bổ não đấy hạ huyết áp làm chậm nhịp tim đấy thế một số nghiên cứu người ta còn thấy là thiên ma giúp tăng cái chịu đựng nó tương tự như là hồng sâm ấy. đấy thế là chống oxy hóa ức chế sự tăng sinh tế bào khối u chẳng hạn thì đấy là cái công dụng rất lớn của thiên ma nhiều lắm thế thì nói chung là, là sử dụng cái nước hồng sâm này đặc biệt là cái dạng gọi là premium này hàng có thể nói là là lượng hồng sâm rất là cao ở trong này thì ờ, nó có thể nói là một số những tính năng rất là căn bản như vừa nêu xong thế ngoài ra thì ờ, ờ, nếu mà đối tượng sử dụng thì chúng ta có thể thấy rằng là đặc biệt là những người mà thể trạng yếu thì nên sử dụng nước hồng sâm này làm được những môi trường căng thẳng này thế rồi là nhiều áp lực ở những người già người già người suy nhược cơ thể muốn bồi bổ tăng căng cường sức khỏe thế hoặc là ví dụ như là tăng cường sinh lý đặc biệt trong này có thành phần trung hưu nữa thì giúp cho tăng cường sinh lý rất là mạnh mẽ những người căng thẳng lo âu bồn chồn mất ngủ thì sử dụng cái này thì hạn nó sẽ cải thiện cái cái, cái, cái, cái hệ tuần hoàn Đấy, rồi là bổ não dạ thế hoặc là nam giới dù trẻ lớn tuổi khi mà làm việc quá độ lao lực chẳng hạn này thì thường là chúng trong trong y học cổ truyền người ta nói là bị tổn thương dương khí Đấy, thì mà nếu mà không bồi bổ kịp cho cơ thể chẳng hạn thì có thể sẽ làm cho cái, cái chức năng sinh lý cũng như là thể trạng nó ngày càng bị suy giảm Đấy. thì cái sự kết hợp giữa hồng sâm và nhung hiêu trong này thì nó rất tốt tại những trường hợp mà nâng cao cái năng lực cái cái khả năng mà mà, mà bị lao lực ấy yeah. À, hạn chế khả năng lao lực để suy nhược để yếu sinh lý chẳng hạn nó sẽ tăng cường yeah thì uh, sử dụng ờ, cái sản phẩm này hàng ngày giúp cho cơ thể tỉnh táo cải thiện cái lượng nội tiết tố testosterone đặc biệt đối với đàn ông chẳng hạn thì trong cơ thể hạn là cái duy trì cái sự sung mãn cái giờ phong độ dài lâu yeah. À, nhất là những người mà bắt đầu tầm bước vào tuổi 45 50 thì 55 yeah. cái thời kỳ mà mãn dục nam hạn nên sử dụng cái này yeah. thì à. cái này là người lớn để mỗi một ngày sử dụng là hai gói này nếu mà tầm khoảng 70 cân trở lên ấy, thì nên sử dụng khoảng hai gói thế còn tầm dưới 75 cân thì dưới 70 cân 65 60 cân 50 cân để sử dụng một gói Đấy, nhưng mà nó dùng dùng khoảng hai gói là phù hợp yeah. Dạ. thế thì cái này là lắc đều trước khi uống thì nó rất đơn giản thôi là cắt góc chữ A này Đấy, có kéo cắt góc chữ A hoặc là xé ở đây ra yeah. Dạ. thì sử dụng uống trực tiếp ngon hơn khi mà chúng ta để tủ lạnh để uống lạnh thì sẽ thấy nó ngon hơn yeah. Dạ thế thì cũng có một số người chẳng hạn thì cũng ờ, nên cân nhắc khi sử dụng sản phẩm này ờ, ví dụ như là sản phẩm này thì nó không dùng cho phụ nữ có thai nhé ờ, phụ nữ có thai chẳng hạn thì không sử dụng bất kỳ cái sản phẩm nào liên quan hồng sâm cả hoặc đăng cho con bú hoặc là người dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong thành trong trong sản phẩm này thế cái sản phẩm này cũng không nên dùng cho các em dưới 13 tuổi bởi vì là cái trong này nó có rất nhiều cái thành phần như là sâm này hoặc là nhung hiêu thì nó đều có cái tác dụng mà kích dục sớm cho nên trẻ dưới 3 13 tuổi chẳng hạn thì nên dùng riêng cái loại hồng sâm baby hồng sâm cho trẻ em ấy. thì hàng nhập khẩu ở Âu thì cũng phân phối về đến đến ba bốn mươi loại khác nhau về cái hồng sâm trẻ em yeah. Dạ. thế còn lại là cái này là người dưới 13 tuổi trên nên sử dụng dạ. hoặc là những người mà đang sử dụng thuốc đang sử dụng thuốc chữa bệnh ấy, thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng bởi vì có thể là biết đâu một số cái thành phần ở trong này nó sẽ tương tác với thuốc nó có thể làm giảm cái hiệu lực của thuốc thì cái này cũng nên cân nhắc này, ờ, hỏi ý kiến bác sĩ Dạ. thế thì hạn sử dụng thì rất là dài để quý vị thấy như là, là 12 tháng 10 năm 2025 này yeah. 3 năm kể từ ngày sản xuất thế nên như vậy cái này là sản xuất ngày 12 tháng 10 năm 2022 yeah. Dạ. Thế đến hôm nay thì mới được có hơn một tháng dạ. thì cái này bảo quản nơi ờ, thoáng mát thôi tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời thì chúng ta cứ sử dụng nó trước thời hạn mà, mà ghi hết hạn ở trên ờ, sản phẩm này là được hàng này thì ờ, hàng nhập khẩu ở ô tiếp thị và phân phối toàn quốc hàng ờ, đầy đủ hóa đơn ờ, chứng từ thì ờ, cái này là ship hàng khắp cả nước nhé để xuất hóa đơn VAT để rồi là tem phụ rồi công bố và đầy đủ cho các quý đại lý thế thì quý vị cũng lưu ý thêm là sản phẩm này không phải là thuốc nên không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh hàng nhập khẩu Âu thì bên cạnh cái nước hồng sâm này thì còn phân phối đến khoảng tầm 7 80 các loại nước hồng sâm tương tự của rất nhiều cái nhà Ờ, sản xuất khác nhau của Hàn Quốc ờ, từ Cang Đông ờ, cho đến Bio cho đến là Cang Hoa vân vân yeah. Dạ. thì quý vị vui lòng xem trên website hàng nhập khẩu ở Âu hoặc là liên hệ với số điện thoại số hotline và Zalo của kho hàng nhập khẩu ở Âu theo cái số trên màn hình quý vị đang nhìn thấy đấy yeah. 098 679 8008 yeah. đây sau đây là một số cái hình ảnh à, quý vị à, nhìn thấy cụ thể đối với sản phẩm này như đây đây là cái à, túi Đấy, túi sách của nó rất là tiện dụng hộp rất là đẹp luôn Đấy, gói rất là đẹp hình thức tuyệt vời một thùng của nó thì gồm có 6 hộp đây đây đây là một thùng một thùng nó rơi vào khoảng tầm 14 ờ, cân là gồm 6 hộp như vậy 30 gói này nhân với 50 ml này nhân với 6 hộp một thùng là dạ, xin cảm ơn